tất cả các bạn đến với kênh youtube của tôi Tôi là Nguyễn Giang, là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm nhân thọ Đối với tôi thì bảo hiểm nhân thọ chính là cái sự bảo vệ cho bản thân và gia đình Bảo hiểm nhân thọ chính là cái sự nghiệp lâu dài đầy tính nhân văn nhưng cũng không ít trở ngại và khó khăn Tuy nhiên thì với cái lòng đam mê của mình thì tôi luôn luôn mong muốn những gia đình Việt Nam được bình an trong tâm trí Nên là dù có khó khăn đến đâu thì tôi vẫn quyết tâm theo đuổi sự nghiệp đến cùng và với cái tâm niệm là một người tư vấn tài chính chứ không phải là một người bán bảo hiểm thì tôi sẽ tư vấn cho khách hàng những cái giải pháp tài chính phù hợp nhất và tôi luôn luôn lắng nghe khách hàng chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng của họ để giúp họ có những cái giải pháp tài chính ưu việt nhất và theo dõi kênh của tôi thì bạn sẽ nhận được đầy đủ các cái thông tin kiến thức về quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cách quản lý tài chính gia đình và cái cách quản lý tiền một cách hiệu quả và khi mà chúng ta biết cách giữ tiền rồi thì chúng ta cần phải nhân rộng cái đồng tiền của chúng ta lên và để cho mỗi đồng tiền của chúng ta trở thành một người công nhân của chúng ta một cách an toàn nhất và trong kênh youtube này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn ba vấn đề thứ nhất là hiểu rõ về hợp đồng bảy nhân thọ thứ hai là quản lý tiền hiệu quả và thứ ba là nhân tiền an toàn Thế bây giờ bạn hãy bấm nút đăng ký kênh để theo dõi và nhận được những video mới nhất từ tôi nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo